đứng đây Trời đẹp quá rồi nó quay mặt vào đây xinh quá rồi Chị nhìn nó quay mặt vào đây xinh chưa Ui nó chạy vòng quá con con Nó thấy con quay này xoay vòng kìa ờ. Bây giờ nó biết sao mà Ôi kìa nó đang chạy vòng nó sao quay kìa Nó biết đấy Nó nằm cạnh Đâu nó để đây để cho mình cưỡi Cưỡi nó mình cứ mình cưỡi mình ăn mình cưỡi thì cưỡi mình qua ờ, qua qua cưỡi thì cưỡi giờ nồi nó cao hơn đi em ăn được cả chúng là điểu đi còn anh học anh làm thịt là điểu ấy trước ta bảo là mua một con về nuôi cao không phải chứ tôi tôi lạy bà con, kia nó thế thế nó ra đây thế ra đây như nào nào đi ra đây ra đây đi ra đây xe cánh như nào nào xe quánh như nào để đây xe ra đây con này con này con này biết nghe lời có gì ăn được nói nó nghe lời ông chủ nó say nó say tròn đít ông chủ con kia nó phải cả cánh đen được không biết đen sáu trăm nghìn của mình thì chỉ xem công giờ đít <laughs> thấy con nai là gần đấy con heo sao gì kìa Ô, con, con kia con nhung heo kìa anh kia con đầu là con con đằng sau lưng ấy mấy con đều có nhung hết này con ôi con cái con con đây con lộc ngon chưa ừ. con đứng giữa là con lộc heo còn mấy con này là cái sừng là nó già rồi con bé bé gì à cái lộc là cái phấn thế không ô ô ô ô Trời quá trời lộc heo kìa đây người ta có cắt đi có họ cắt nó mới lên đấy Ủa sao nó lại lên rồi? Đấy cho anh nhìn thấy cái lộc heo không? Con này là con cái nhung này phải không? Nhung heo đây. À nhung heo cái con nhỏ này này chị này. Không nó già rồi vứt đi. À? nó này cắt ra cắt này. Ừ, là, là nhung heo đấy. Ờ. Bao nhiêu triệu là? À năm cỏ cái, cái con kia là, là con nó cũng mọc sùng như kìa sùng đấy là sùng già cái con sừng con đấy con này nó có dụng không con được kìa là nó không dùng nó mới giả này cái sừng này sừng đây đó thấy không nó chạy à thấy không nó chạy chưa đấy giỏi chưa kêu về nó dặn mình à họ không cho nó ăn sao nó đói này fog there. not it. some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me mắt này ở đây là cái này đấy đâu to cả mấy chục ký này đâu nhìn đấy em không có cái gì mới đâu đây là cái này giống như con gấu ừ chúng ta đây thì nó là cái con này anh xác định áo kìa nó là con cái ai là con phân nó anh nhìn nó ngủ giống con yến nhi chưa kìa nhìn nó ngủ giống con yến nhi thẻ lưỡi dạy nó gì con đấy là con con cáo à cầy hướng lên con cáo cầy ờ. thì nó thuộc vào gọi là chó đúng không họ nhà cáo ấy ăn chuối chuối là chuối ăn họ ấy ạ ăn họ bằng cái cá ngủ thè lưỡi là sóc này có con trăng để sóc đây con sóc được ở dưới đất thì mới rõ đấy đây đây đây con này ngày xưa mình đi ở trên rừng anh ba đánh cảm suốt để, nó đi được nhiều khi nó thèm quá nó cũng lội á đó sửa sẵn ha kiếm cơ kiếm kiếm thời cơ đó ngại đấy ngại quay ra số hổ hả ờ, quay đó quay có sâu không nặng mình mình đi ăn cơm luôn hai giờ rồi ừ. số hổ đớp đấy đớp đấy đớp đớp đớp đớp ăn ăn ăn ăn con lười con mày béo quá rồi lười ui là với rồi u mày bưởi à. ui nó cầm ừ. hai tay như con bống ấy kìa bằng ạ à. nó sợ rơi không nhỉ Ủa, sao con này nó ăn thịt mà nó lại ăn cái cây nhỉ hay nhỉ chú nó cắn rè thành ba miếng này hai à. Ờ. rớt sơi luôn kì nó đi cái đít chỗ con kìa nhúng nhúng nhúng nhúng của kì con kia nó đi cái đít của nó kìa ừ. sao con kia nó không dám xuống nước nhỉ nó cứ làm trên đấy nhỉ nó mệt vẻ 7 mét này nhiêu có cổ thì thịt ăn được không? Không hề, không gì là thịt được Nhưng mà nó đèn nó không Nó không ăn ở dưới chứ phải kéo cái đấy lên cho nó làm Nó chú ạ, quay quay mặt ra đây đứng cái kia em chụp cái thịt cái này Nó không có gì nữa được Đứng ra bít của nó, đứng ra đít của nó, đứng ra đằng sau bít nó hơi tối đeo một kính để mắt đã là dùng phát này không biết ra là cái tối trong nhà là tối nào vậy cái cổ rồi cao cái chụp đi xem được xem được hơn mà Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video